rồi ờ. bỏ tối đi cỡ tháng sau tháng tháng ngoài đó con ghé lại à. để giữ trong mình rồi mất cũng vậy à. còn giữ ông uh, 14 triệu người bên đúng rồi rồi quên nè chị Châu quên nữa ừ. chị Châu uh, không biết cái đây có uh, nói uh, đưa 300 ngàn hồi nói sợ quên, quên, ừ. quên. Liêm Hùng cho chị không mày chia không đúng rồi đây không ở đây đi vét tiền ấy thật sự khổ lắm nè chứ ừ. cho chị ba cho ba trăm ngàn là ở đây em còn cái coi này một ờ, trăm bảy trăm bảy hai trăm hai trăm bốn hai trăm sáu hai trăm bảy hai trăm tám hai trăm ờ, chín mươi ba ngàn trời ơi có hai trăm chín mươi ba ngàn à nói chưa em còn tiền trắng mà nè nói chung này đưa cho hết luôn nè đưa hết tiền lẻ luôn nè đó là hai trăm chín mươi ba ngàn luôn đó rồi mua chục ký gạo đi nha giùm em nè đây, đây, lấy đi nè rồi đây lấy đi chị giữ em nha trời ơi té <laughs> giữ đi để ờ, mua chục ký gạo với uh, cái gì nè ờ thùng mì mì như nãy nói đâu mua ít thôi rồi sạch luôn sạch <laughs> được chơi khô máu với chị luôn đó chị châu <laughs> Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại à, thăm hoàn cảnh của ông bà hai Sóc Trăng Thì chung quy giờ là mình kêu ông hai thôi, tại vì bà đã mất rồi Thì ở đây là nó thuộc ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Cái Sách của tỉnh Sóc Trăng à, Chào chị Châu Rồi giờ mình sẽ vào thăm ông nha Liêm, Liêm Nghỉ nghe à, Nghỉ nghe, đang quay phim rồi Ồ, quá dữ <coughs> rồi chào ông hai mới mới mới làm bỏ cái này cho ông này con gắn cái cái mic lên đây để con nói chuyện cho nó rõ quần áo đâu ai tặng mà áo đẹp dữ vậy ông hai hả mà xúc căng cho à. cái quần không chắc là đem cho bó con nói để kẹp vô kẹp hơi thầy khó rồi ok ừ. Ôi mà Đâu? ơi cháu mới mới xuống tới Rồi ok Có đem uh, mấy cái bánh trung thu nè ừ. Để uh, cúng cho bà à. Nay là cũng là lễ Lễ ừ. hai tháng chín à, Mấy cái bánh này á Tại vì ông ăn không hồi chắc cũng không hết đâu à, Cúng xong á Rồi có gì đem uh, rồi cho chị Châu uh, <laughs> Qua lấy bánh về ăn luôn nha chị Lấy một cái về ăn nha Đúng rồi Giờ uh, vô đốt nhang cho bà ăn cái <laughs> cái dĩa không để đâu không để con lấy cái dĩa có, dĩa ngoài phải không có có trên có trên luôn phải không cũng <laughs> cũng để ở đây cái đèn ở đây là chỗ nào ông ông, ông hai ủa sao lại mà sao mày lại ông lại mang dép trong nhà luôn nó, nó lạnh à, lạnh cái chân phải không rồi ừ. dạ ừ. quét rồi đi mấy cái bánh để cúng cho bà vừa qua xuống có ba hồ có bánh bía cả hồ biết có bánh bía sẵn hay gì á phải khỏi mua bánh bía luôn chúng ta để dạ để đi đi lon bia nữa trời bà nhậu nữa hay gì mà có lon bia nữa em mua cho ổng à dạ à, à, chứ ổng cũng là nhậu thì năm cái nè cái bịch à. bịch để lại đây đi nha chút nữa chút nữa không biết chỗ dẹp con nha đây còn đốt cho ê ghé xuống uh, đốt nhang cho bà nào bà bà hai ơi gửi bà ông mấy cái bánh cúng cho bà luôn trường ra ra xuôi cũng tới mỗi lần lúc trước xuống là bà chú phước chú phước ừ, ừ, ừ. rồi ghim giùm cho liêm luôn đây con ghim sẵn luôn nha ghim cho cho liêm luôn đại diện Ừ. Ủa, ở trên đó là bàn Phật, ờ. Phật hả? Phật, ờ, Đây ông ghi cho con nha. Đây Kiếm đây luôn được phải không? Được mình à, dạ, Phật có một lưỡi một. Dạ. Mình cầu nguyện do lòng mình. À, vậy phải không? Ơi, vậy mình để ra, để nó luôn. Dạ. Thế gà sức khỏe hay sao vậy ông? Thì mình đi ra đây cho nó thoáng. Năm ngày thương nó thai chập. Chập mười mấy bữa. gì? mình mấy cái sưng lên tới này trơn không nó sưng hả nó sưng rồi nó tê ờ à. chừng rồi à... nè ra ngồi đây nè ông hai ngồi đây đi ngồi đây đi sáng Ê, con ngồi trước rồi nó tê rồi à, bớt bớt ghế rồi. ông hai thiết kế ừ. ờ à, ngồi đó đi rồi à, mới dùng da đang nước hơi ừ. ờ rồi đủ ánh sáng chưa rồi đủ ánh sáng rồi đây kệ mở đại anh bển đi không đó rồi giờ mới chập mười mấy ngày hai chập giờ dùng dùng da bị gì bị gì sưng rồi nó tê sưng à, phải rồi mình lớn tuổi mà bà, sưng cứng nãy em ờ, ghé lại thăm mấy gà thăm ờ, mấy bà cụ kia cũng vậy ừ. dò cặn sưng. sưng với lại giờ ông ờ, gút á cái thuốc mà hay đó mày thuốc gì thuốc mà viên à, con đưa cho hai lúc trước đó hả ừ, nhất hay lắm thuốc mà kiểu mà thuốc ờ, thiên ba, kiện ba trước đúng không đó. Hả? Ờ, không à panadol hả ừ, panadol mà dị trắng đó à dĩ trắng hay lắm răng mình nhất có cái rồi uống viên một cái năm phút hết rất liền à, cái uh, chắc uh, cái hàng đợt trước đưa là bananat quá bananat mát mát mát phải không bananat mát sao thuốc nó của úc ừ. của của úc ừ. của à, như là trước là của chú hải á chú hải hay lắm con. cái đó thiệt hay á dạ Người uống nó nè mà bây giờ còn hai viên chưa dám uống nó nhức bị uống ờ à, chừng nào nó nhức mới uống ừ, ha ừ, nó nhói vậy. không thì muốn nói hôm nhập viện làm gì mà, à, không cái, cái phổi với uh, ờ, sưng nó tê nè ờ, nó sưng cái đó rồi nhập viện luôn ừ, nhập viện nó nó không cho ấy nó hào quá thôi bỏ nhà bỏ đại đi hả bỏ đại rồi đi người ta rồi giờ mấy gà chị trông qua nấu cơm cho ông hay sao đó. chị nói là mặn đó ờ à. mặn bò bò rạp cũng nấu ờ. mới rồi đó chưa chưa ăn ông này có học gà ừ. có học gà cho ông luộc không bà con luôn mạnh giỏi chân ha <laughs> dạ thấy vẫn khỏe nhà con ba Vậy mẹ con khỏe vợ con rồi thì cũng khỏe bình thường hết ừ. chủ yếu là ghé thăm ông thôi khỏe ừ, ổn con mới đi xuống thăm vậy ngon ngoan lắm bà hả dạ chưa đâu mới chưa đâu. vài tháng nữa là mới có mới có bảy tháng mấy à có khoảng 7 ừ. tháng 10 ngày gì Thì cũng một cái chưa đâu cũng tuổi hai tuổi rồi còn cỡ ờ, qua tết lận mà ngoan ngoan chứ đâu có mình còn giờ đi đi ra ngoài nằm mấy bữa đó rồi tốn nhiêu tiền rồi rồi cũng không biết bao nhiêu rồi người này kia người ta cho rồi à. xài ờ. hết rồi nhưng mình đi chích thêm dạ dặm thêm chích tư chích tư nó mạnh đạn hơn chích mũi là nhiêu không hai mũi trăm tám xe nữa bốn chục là hai trăm hai ừ. tháng ờ, là mình chích ừ. theo 4, ờ, chích 4, theo khi nào 4, bệnh mình mới chích hay là bệnh mới chích, bệnh mới chích chứ không phải là không, phải là chích thường phải không ừ bốn lần năm lần còn hai tháng rồi còn mới ghé không á đợt trước ghé đưa 5 triệu tới giờ đó, ừ. Thì giờ ghé là mà hai nó không cho chết dạ tôi ờ, khiếu nại dữ lắm mà mới lên nó cam, khiếu nại tôi lên tỉnh khiếu nại cái gì không người ta có đất có ruộng mà người ta ờ, mà để cho hộ nghèo còn ông thì không còn nữa hả không còn mà sau khi nhiều hoàn cảnh mà thì nó... À, sau khi phước cất nhà hỗ trợ nhà xong ừ, hỗ trợ thì cũng nhà là một cái trường hợp ờ, này ờ, giống như cái bà cụ cái ở tiêu đó nó nó nó lấy điểm cầu tiêu nó phải không có cầu tiêu có xe honda cho mình cũng hút nghèo nữa à tức Để là có cái nhà nhà cái nhà mà có cầu tiêu thì sẽ không còn là hộ nghèo ừ. ngộ vậy bởi vì có mình ơi nè thí dụ nói về phước hiểu rồi thí dụ như cái nhà nên trăm điểm dạ mà tôi 10 điểm dạ 10 điểm là trăm mốt dạ cái cầu tiêu ờ, nó 40 ờ, điểm là ờ. trăm rưỡi điểm là nó hút nghèo hút nghèo mà còn à. dưới trăm rưỡi điểm là à tức là chấm theo cái chỉ tiêu chấm giống chỉ như tiêu. khách sạn vậy ta giống như khách sạn năm khách, à, khách sạn như kiểu nhà nghỉ thì ừ. nó như thế này rồi chấm... thêm một cái chẳng hạn như Ừ. thêm bãi đậu xe hay là đậu ừ. bãi đậu xe hơi hay là thêm cái hồ bơi thì sẽ tăng sao lên ừ, còn giờ thêm cái <laughs> thêm nhà vệ sinh nữa thì tăng điểm lên thì nó sẽ không còn nghèo ừ, nữa giờ tôi mới nói tôi đi mình người ta không can nữa bây giờ tôi đưa ra thì mấy ông địa phương này bị cao rồi cuối cùng sao rồi rồi mà ông cũng cho đi rồi cũng chưa có gì chứ chưa có luôn ha ờ, mà ở xã thì à, nó để uh, cho cho cho nghèo rồi mà nói cái miệng như cái cho được năm ký gạo mà cũng cũng hai tháng ờ, phước gì ít bữa ờ, tôi làm dữ rồi mới chơi được năm cái gạo tới giờ đúng đó à, thì uh, như như phước uh, cũng uh, ừ. vừa mới phân tích uh, cho một cụ bà ở ừ. cũng ở dưới uh, hậu giang á thì con sau khi con cất cái nhà xong thì cũng bị rút sổ hộ nghèo ừ. thì theo như con hiểu thì con cũng nói lại cộng điểm đó. con thì con không biết vụ cộng điểm tại ừ. vì nhà bà cụ dưới á ừ. thì ờ, cũng có ờ, nhà vệ sinh tại vì ừ. thường đó là con cất nhà cho ông cụ bà cụ là con ưu tiên nhà vệ sinh trước tại ừ. vì thường để mình lớn tuổi mình dễ tiện để đi chứ đi chẳng hạn như cầu cá hay là không có nhà vệ sinh đó đúng. kia nhìn thấy nó khó khăn lắm có phước lắm phải, lắm phải có cái nhà vệ sinh với kèm theo là ừ. nước nôi đồ tại vì ừ. nói chung là hai cái đó là cái sinh hoạt hàng ngày của con ừ. người ai cũng cần phải có chẳng hạn như con ừ. cũng vậy thôi mà phước tính cái đó là nó quý lắm mà dạ. phước, uh, phước làm cái đó cũng có điểm. đức dữ lắm á dạ. mà về lần này mấy ông nội là tính cộng điểm à, rồi, rồi tôi trả lời vậy ha dạ. cái cầu tiêu này á, hồi đó bà đi không nổi phước à. thấy vậy mới sai cho bà đi dạ. bà đi một hai lần à đúng rồi rồi bà chết rồi bây giờ mà tính đó là uh, cắt điểm tôi như vậy là cái cầu tôi đâu đi phải tôi có đi rồi có cướp thì tôi ăn được rồi tôi khỏi có ai cho <laughs> có cứt thì tôi ăn được hả ờ có cứt tôi móc tôi ăn thì khỏi ai cho mà cái này không có ai trơn rồi như vậy tôi ngồi tôi ngồi tôi quay qua quay lại còn không được đó mà ngồi trồm hổm cũng không được nữa đúng rồi thật sự ông đâu mà đi đâu vậy là tôi quá chú anh chị biết rồi. ông ông hai đó là không thiệt một cái một trăm phần trăm là không là đi ờ, vệ sinh nó được tại vì ông là được. đi vệ sinh bên đây ờ, đi cái bọc là đi cái bọc của ông cái là bọc bên, gì đây đi à? cái bọc của ông là bên đây lúc nào ừ. cũng có một cái bọc kèm theo tại rồi, vì rồi, rồi làm đó sao? giờ mình biết đó thì ừ. cô ừ. chú anh chị đã từng theo dõi hoàn cảnh đó. biết sẽ có một cái mà... bên đây ông là đi vào bằng cái uh, cái bọc bên đây nó ừ. sẽ tự tiêu ra bên đây mà phước không cho thì chết thiệt á phước không giúp đỡ thì chết thiệt thì cái rồi này à, giúp đỡ mà là rồi tôi còn chơi với với nhà thờ cái nữa dạ tôi đã theo đạo lâu rồi ừ. mà bây giờ là cho quà cho nói ờ, lên đó thì nghe người ta đi rồi kêu nhỏ này lên nói ông hai không có đi lễ không có cho quà Ờ. rồi tôi còn cái lại nữa tôi nói gặp ông giám mục ông ông tỉnh ờ, đạo tỉnh rồi tôi có xuống ông xuống đây làm rễ tôi hỏi ông à. hỏi vậy chứ bây giờ nếu như ông ông thì ông lãnh đạo ở tỉnh mà ông đau ông nằm ông đi không được lại lại nhà thờ để thì cũng cắt ông không cho ông hưởng cái chế độ gì trong đạo nữa sao à. tôi hỏi đó ông chết luôn nữa à, tôi tức, nói để tôi hỏi luôn nữa tôi quay nữa ở ngoài nhà thờ phát quà ừ. Ờ. phát quà nhưng ừ. mà có đi lễ mà tới đây cho à, mà người không đi lễ rồi. cũng vẫn cho nhưng mà lâu rồi ông cũng ờ, không có đi hay sao đâu rồi đi đâu được rồi đi hết được bệnh đi không nổi cái thời gian đầu thì con nghe ông hay là có đi, đi. thứ bảy chủ nhật gì đó phải không ừ, có thời gian sau này là bệnh không có đi, được. đi hết nổi. thì bây giờ là không đi ờ, không, không đi, đi được thì cắt nhưng mà ừ. đạo thì mình vẫn còn ở trong đạo vẫn trong đạo dạ. trung tâm mình dạ. đạo trong đầu óc trung tâm mình chứ mình đâu bỏ cái này thì con cũng không có ừ, hiểu rõ bởi vậy uh, hai, anh, à, bác hai nói rồi đó con dạ. nghĩ rồi Ờ, người ta theo đạo mấy chục năm giờ người ta đau tới cũng được cái cắt người ta dạ. làm đạo như vậy dạ. thấy không rồi sao ông nói chưa tôi nói rồi nói rồi ờ, những người nào không nói có nhiều trong, người không, không có trong đạo cũng vẫn cho hay là sao không trong đạo người nghèo nó cho hết ờ. kêu từ nhà lên cho ảo ảo trơn ờ. hay là do có thể là do người ta chỉ muốn phát trực tiếp cho cái người đó cái đó ở ờ, mấy ông, bài ông, gì á ông ờ, ông ờ, nhờ chị Châu phải không đi lên lãnh dùm phải không người ta không hồi nào giờ hồi nào à, giờ thì Châu cũng là con nuôi phải không kế bên ở ừ. sát dách hồi xưa giờ thì hồi nào giờ nó đi lãnh cho tôi không dạ. mà đợt này mất hả gạo đợt này có, có cho gì? cho mà có năm gói mì với năm uh, ký gạo à rồi lấy làm gì rồi nhỏ này lấy cho tôi cũng đâu lấy à tính lấy về cũng cho chị Châu nó, lấy hả? ừ, không thể mà nó sáng kiến á thì có ý thức thì nó không lấy nó nói thôi ông hai đi không được rồi thôi đừng cho thôi rồi để cho anh ta đi cái này nó cũng mừng cho gạo thì nó mừng ờ. nhỏ này thì nó cho gạo cho đời thì mừng lắm thật sự thì ờ, đây cũng là một cái lời tâm tình tâm tình để mà ờ, mình để ông hai góp cũng ý. giống như là theo cái niềm vui mà của những người mà họ được nhận quà ừ. và không nhận quà thì cái cái niềm vui của họ thì lúc đó giờ phước không có biết rõ không tại phước con cũng hay hay đi phát quà lắm ừ. một lần con phát là 10 kg và thêm quà nói chung là quà con một lần phát là linh đình dữ lắm cái có 5 kg dạ nhiều lắm còn cái ở 5 kg thôi mà bây giờ Phước mới biết được thì chẳng hạn như mình hoàn cảnh nghèo thì ừ. thấy 5 kg đó nó mừng dữ lắm mừng luôn rất là mừng có ít lòng nhiều năm gói mì cũng mừng nữa mừng bây giờ ăn còn ba gói rồi Thôi chút rồi uh, cuối cùng có lấy được gạo với mì chưa có, có năm gói ờ, mà à. thôi vậy chút đi em cho em em cho anh thùng mì nè em cho tiền đi mua 10 kg gạo với thùng mì <laughs> cái đó là tiền của em em cho riêng rồi để ăn lễ <laughs> mà ăn chay phải không chay tương vậy mua thùng mì chay thùng mì chay là giờ bao nhiêu người ta à, không có biết là không lại à không có mua à. không không không có mua mà thường mua là một gói bao nhiêu gói ba ngàn gói ba ngàn thùng thì ờ, khoảng uh, bao nhiêu gói ba chục gói ba chục ba ngàn thì ờ, trăm uh, ngàn đi một trăm ngàn với uh, gạo cho ký mười 15 000 là hai trăm chút nữa em đưa cho chị 300 000 đi mua giùm em mấy cái ừ. đó nha để ăn lâu lắm rồi nhớ mua nha em không đưa là phải đi mua nha tôi cự à. à, 10 cái gạo với lại ờ, ăn thùng mì còn chẳng hạn như mì ăn không hết thì thôi tao mua là ít thôi rồi giữ tiền đó chừng nào mà cần nữa thì người ta mua tại nhiều khi mình không ăn không hết để ăn thùng á rồi nó bị móc đúng rồi em chợt nhớ lại tại nhiều quá ba chục gói lẽ ngày nào cũng ăn hiện lần tao mua năm gói 10 ờ, gói hay gì đó ờ chục dạ. gói ăn hết thì mua tiếp chút nữa em cho chị Giên 300 ngàn dù ừ. bà con mình dài dài có dạng không hết thì em qua chia sẻ cho ông hai nè ông, bà ông con... hai thì chút nữa lấy cái tiền quỹ của ông hai ông có tiền ở đây rồi <laughs> trời ơi cho hưởng luôn kìa ờ để <laughs> rồi ông sùng quá từ từ tính gì <laughs> rồi bà con mình ở ngoài rồi nước ngoài là cũng cũng có liên hệ dạ, gì hoài vẫn, liên hệ bình thường không dạ yeah, dạ, cũng mình trời dạ, ơi cũng biết mà bà biết chị chồng ờ, ông mà ừ, Tưởng rồi chứ mượn không chừng nào chị mới có tiền trả cho ông à, quên nó hồi cúng xong có gì ờ, đưa cho chị cái bánh không qua bệnh ừ, à, nha à. chia, chị tại vì ừ, có đó rồi cũng cũng, cũng, cũng, cũng chia ra ăn, ăn chia ra Ừ. Ờ, tối rồi cái gửi cắt chứ um, không nè có ít thôi tại con cũng biết cái bụng ông như vậy ừ. rồi uh, sao thì thôi mà không ừ. Ờ, tại cúng cho bà thì thấy trung thu tới ừ. nè rồi kèm theo lời gì đó thấy cúng mùi cúng nghe là phương cúng cho bà mừng hết biết kìa bà bò giờ đâu con rồi mà bò rồi đợt rồi là ừ. con còn uh, ông cũng uh, giữ của ông chứ à, 17 bây giờ giờ ờ, bữa nay con đưa chồng ờ, ông, mới nha để đưa ừ. cho ờ, uh, ít để ông ờ, bỏ túi sau đó rồi ừ. gần tết á hay là ừ. tháng hai tháng nữa đi Mua. nếu mà bé nhà con nó lớn lớn xíu ẩm xuống thăm ông với lại đưa tiền cho ông ăn tết nó bỏ tôi rồi tôi chết rồi Phước <laughs> nó bỏ tôi là tôi chết rồi. 17 triệu con đưa trong 3 ừ. triệu nè bỏ túi đi cỡ tháng sau tháng ngoài đó con ghé lại để giữ trong mình rồi mất cũng vậy rồi. còn giữ ông uh, ờ, 14 triệu người bên đúng rồi rồi quên nè chị Châu quên nữa chị Châu uh, không biết đây có uh, nói uh, đưa 300 ngàn hồi nói sợ quên, quên, <laughs> Liêm Hùng cho chị không mày chia không đúng rồi đây không ở đây đi giác tiền ấy. thật sự khổ lắm nè cho chị ba cho ba trăm ngàn là ở đây em còn đây coi này một trăm bảy trăm bảy hai trăm hai trăm tư hai trăm sáu hai trăm bảy hai trăm tám hai trăm chín mươi ba ngàn trời ơi có hai trăm chín mươi ba ngàn à nói chưa em còn tiền trắng mà nè nói chung nè đưa cho hết luôn nè đưa hết tiền lẻ luôn nè đó là 293 ngàn luôn đó rồi mua chục ký gạo đi nha dùm em nè đây, đây, đây lấy đi nè rồi đây lấy đi chị giữ em nha trời ơi té <laughs> giữ đi để rồi ờ, mua chục ký gạo với uh, cái gì nè <laughs> ờ thùng mì mì thì như nãy nói đâu mua ít thôi rồi sạch luôn sạch <laughs> được trời khô máu với chị luôn đó em chị châu hết lần luôn à bây giờ nó quên rồi còn ông giữ tiền cẩn thận nha không sao cái này thì chắc đỡ rồi phải không đỡ rồi cái này cũng không ai dòm ngó không ừ. ai dòm ngó có em nhà rồi, rồi à, có gì em ra lạng rồi thôi giữ sức khỏe nha ừ. con ừ. chạy về dưới bốn mấy năm giờ rồi ừ. giờ cũng đang chuyển mưa tối rồi đó ừ. sập tối rồi về nhà nhà về thơ luôn về thơ luôn hả dạ cái đường ngoài giờ nó làm quá trời rồi đang làm đường ngoài ừ. ngoài ở ngoài ở ngoài lớn ngoài dạ. nó làm đường vậy à, Phước cũng uh, chân thành Ôi, cảm vậy, ơn vậy. quý cô chú anh chị đã luôn đồng hành theo dõi và à, ủng hộ cho hoàn cảnh của ông hai thì quỹ hiện tại của ông à, là còn à, ờ, 14 triệu 17 mà Phước trao ba tiếp tục là còn 14 thì à, gần Tết Phước sẽ ghé thăm ông nữa cũng mong là cô chú anh chị à, sau khi nếu mà ông chẳng hạn như hết tiền á và ông vẫn còn sức khỏe như thế này thì mình vẫn tiếp tục chung tay chăm lo cho ông à, để à, dưỡng về ông có gửi lời vậy là tôi cũng có đổi rồi cầu chúc cầu xin à, trời Phật thánh thần cùng ban phúc lành cho bà con cô bác thân bằng quyến thuộc của cô bác của mình và cùng hết trơn tất cả để được mạnh khỏe từ nhỏ tới lớn đừng có cái gì xảy ra để mình tới lui để giúp đỡ tôi thì tôi cũng đội ơn dữ lắm chứ giờ không có giúp đỡ thì tôi chắc không còn sống được bởi vì tôi thấy cái đời nó kéo nghe quá à cùng ống giống mà tôi thì sự thật tôi muốn ngủ cái cho nó nó yên mà nghĩ lại thì sao chúa ông cho làm như vậy thì tội lỗi với ơn trên chứ nếu mà ông cho tôi đi về phước à chứ không <laughs> bắt đầu lắm trời, kêu ai nói dạ không trời kêu ai nói dạ, chứ không không được cái đó là tội lỗi lắm dạ à, Chúa cho mình sống tới đâu rồi ông trời ông cho mình sống tới đâu hay tới đó dạ. chứ giờ mình quý tới mình thì nó gọn lắm Phước à mà có khi buồn không còn buồn ngồi chứ thôi giữ sức khỏe biết mà chứ giờ trước có bà thì giờ còn ai nữa đâu còn hết đỡ cái còn chị Châu ở đây tới lui tới lui đi giống như là có người có hình bóng của người ở đây dạ. để tới lui cứ không thôi nữa chứ ông thôi là một hiu luôn rồi ừ. gửi lời thăm cháu ngoại tôi nha nhỏ dạ. áo đen nha dạ dạ thiếu nhỏ áo đen á dạ rồi cái cô gì cô cô cô gì cô tên gì à, à, linh linh mấy linh mấy linh là trước ờ, cũng ờ, hùng chung tay các cái nhà trong bà nè ừ. trước trước ờ, cũng lâu rồi ừ, dạ tội nghiệp dạ. vợ chồng mừng bên gì mừng gì rồi chồng nào à, lên nó vẫn buôn bán đâu bình thường không nó bán mà anh lai anh kia anh chồng thì làm gì con ờ, cũng ờ, không ừ. có hỏi tới dạ. giờ còn cất nhà cất cửa ai còn nữa? À? còn không vẫn nói chung là có duyên thì mình ờ, sẽ ừ, hỗ trợ tiếp thôi dạ. người nhà ngủ của anh ta vô chưa nhà dưỡng lão á chưa, chưa đang làm đất đai không chưa xong chưa xong dạ, dạ. đang chờ lên thổ cư chắc qua năm quá dạ ừ rồi thôi vậy Phước à, chào cô chú nha bye bye và hẹn gặp lại chúc sức khỏe chị dạ, Châu luôn nha ông bác ông bà tất cả hết chúc anh thêm tuổi nữa trẻ không già <laughs> vợ này ờ, <laughs>